em ăn nhiều lắm em có thể là ăn hai bát mì hai bát phở em ăn hai bát mì liền ăn xong ăn hai, hai bát phở nữa <laughs> không ạ à. tức là ăn đúng một lần hai bát đấy dạ vâng đúng ạ à. em ăn có thể ăn gấp đôi gấp đôi thì anh đang ăn đấy cứ em ăn bốn bát tổng cộng em <laughs> không sao không, tâm lý em... phụ nữ bây giờ ai cũng sợ ăn hết sợ giảm lúc nào cũng giảm cân hiểu không không dạ sao cái vâng. đó chị nghĩ là ưu điểm chứ phải khuyết dạ vâng. điểm đâu em tiêu tiền rất là tốt đấy à. tiêu tiền tốt tiền em kiếm được thì em tiêu anh không liên quan bao giờ mà chưa cưới thì là kệ em em tiêu nhiên là chuyện của em em thiệt thôi nhưng mà chưa cưới mà hẹn hò mà yêu nhau em vẫn muốn tiêu tiền của người yêu em cơ hợp lý hợp lý ví dụ nhá đi ăn phở với nhau đúng không em ăn hai bát anh ăn một bát là ba anh có thể trả tiền hai bát nhưng một bát kia là em phải trả tại sao em đi làm rồi không nếu không em sẽ không yêu anh nữa thì anh phải trả trước luôn <laughs> em sẽ không yêu người Kỳ bò với em một bát phở đâu Anh biết là muốn có tình cảm thì phải dựa trên cái gì không? Dựa anh trên, phải... dựa trên sự chân thành không? Cái thể hiện của anh như thế nào để cho em có tình cảm với anh chứ? Đâu? Thì đấy là em đang tình yêu ích kỷ Em đang tình yêu ích kỷ Tình yêu mà vị kỷ vì người khác thì em sẽ nghĩ khác Ơ, à, ăn có ba hết phở mà không phải vị kỷ ạ Trời đất ơi ông không. ơi à, Quan điểm của bọn em nó đang hơi bị lệch một tí Không nào? lẽ tình yêu sức mẻ từ ba bát phở nhiều khi mình phải nghĩ ô lỡ người ta thử lòng mình thì sao chưa gì vào, vào ăn ba bát à anh trả hai ba em trả một bát ô thế thì đâu cũng sắp chết tôi chạy đấy như thế là không chơi với luôn chị ạ à. bát phở không phải thiết về kinh tế à mà nó thể hiện cái quan điểm sống còn nói chuyện mà kiểu mời nhau đi xem phim hoặc là một hai lần đầu thì ai có nghĩa là ai trả thẳng được dăm bảy trăm mua món quà tặng nhau còn được cơ mà đúng rồi nhưng mà quan điểm nó có khác nhau để sau này mình cần cái bát phở thì vứt bỏ cũng được quan trọng gì nhưng mà quan điểm nó là quan trọng quan điểm gì vậy quan điểm mới quan trọng quan trọng là mình phải có quan điểm rồi thôi coi như uh, <laughs> lúc đầu chúng ta chưa hiểu nhau gì bắt phở đi em đã có mấy mối tình rồi em gái em thì cũng có khá nhiều mối tình rồi khá nhiều mối tình hả vâng chắc là khoảng bốn năm người đấy ạ mối tình mà mới đây nhất là bao lâu mới đây nhất là thực ra thì nó cũng như là một sự tìm hiểu chưa hẳn là một mối tình ạ mối tình đó em có ăn bốn bát phở không <laughs> em chỉ ăn hai bát thôi hai em ạ. bát thôi hả dạ vâng mối tình gì là cách đây lâu chưa em đợt trước tết ạ mà tình đó tình nhẹ thôi à, tình, không tình. yêu đương không phải là một mối tình chỉ là một sự tìm hiểu vâng. thôi ba quyệt qua thôi không có sâu sắc gì còn em em trải qua mấy mối tình rồi em trải qua hai mối tình mối tình đầu tiên thì là qua facebook khoảng đâu một hai năm hai năm không nhiều lắm đâu tại vì nó cũng lâu lâu năm bảy năm rồi mà yêu em thì em hay kiểu là quá khứ em không nghĩ đến nhiều mới đâu rồi mối tình mới đây với mai thôi mối tình mới đây nè gần 4 năm 4 năm rồi 4 năm rồi 4 năm mối tình đã kéo dài không kéo dài nửa tháng à, nửa năm còn là nửa tháng <laughs> tại sao phải chia tay ngày trước em quan điểm như thế này ngày trước em quan điểm là nếu như có người yêu đấy thì em sẽ không quen nữa thì trước khi quen bạn thì em hỏi là có người yêu hay không thì bạn ấy kiểu con gái mà rất là khôn mập mờ nửa trắng nửa đen nên cứ nhập nhà nhập nhằng thì vì mình yêu thì mình chấp nhận thì mình vẫn thay đổi đến cùng thế nhưng mà sau khi đến lúc chắc chắn là bạn ấy có người yêu rồi thì em mới hỏi để cho bạn ấy có chân thật hay không đấy thì bạn ấy bạn nhắn tin lại các thứ ấy từ lúc ấy em không liên lạc không nhắn tin với không gọi điện nữa thì nếu như bây giờ em là quan điểm khác thì bạn ấy có người yêu rồi đấy à bây giờ em vẫn theo đuổi đá bóng như thế nào không quan trọng quan trọng là ai ghi bàn đấy cưới ai là được còn yêu thế nào thoải mái đi quan trọng quan trọng là có cưới nhau hay không thôi tức là quan điểm em đã thay đổi đã thay đổi rồi còn cái chuyện mà quan điểm trả tiền phở là không thay đổi cái quan điểm trả tiền phở đấy nếu <laughs> mà nói như này <laughs> đúng không một hai lần đầu vài lần đầu quen nhau đấy thì không bao giờ em để cho bạn ấy như thế à. nhưng mà ý em nói là con gái đấy là có trách nhiệm chia sẻ về tài chính nếu như đã đi làm có một nguồn thu nhập rồi có thể là có trách nhiệm nhưng mà có khi bọn em không để cho người ta phải trả tiền đâu vì quan điểm của Việt Nam là vẫn là con trai là lên lên bao mà thì sống ở đâu thì âu đấy nhưng mà ý thức bạn ấy muốn chia sẻ nó khác còn, còn còn có khi là em không cần 50 50 còn vài lần hôm nào em quên hoặc em thiếu tiền thì em em bảo thẳng luôn bạn ấy có bạn ấy trả đấy hoặc là bạn ấy trả một phần về mặt kinh tế bạn bạn ấy trả một phần cũng được chứ không phải là 50 50 mươi như em là mình có trả được ha để tôn trọng nên nếu mà cô ý quyết không trả đây anh cô ý có rất nhiều tiền đấy nhưng mà vẫn không trở trả tiền anh cái bát phở đấy thì anh có yêu nữa không anh có tiếp tục không anh không phải không yêu vì bát phở không yêu vì cái quan điểm tài chính nó lệch nhau không tức là phải có đóng góp anh ý anh nói thế đó Thực vâng. phải có tư tưởng đóng góp. Ví dụ giờ à, anh với Nam Thư ăn phở, xong thì anh biết Nam Thư biết rằng là Nam Thư sẽ không trả nhưng Nam Thư nói thôi thôi để em trả để em trả cho. Không, phải chân thành là muốn trả chân thành không mà là để em trả cho làm sao chứ không phải kiểu ý. <laughs> Nhưng mà ngồi xuống bình tĩnh phải ý chân thành là muốn trả thật nhưng mà có khi em chưa có khi là em à, ga lăng thì em không không cần trả đâu nhưng trả thiệt em em phải nghĩ là cô kia trả thiệt đúng không bạn ý trả thiệt hay không thì mình cảm nhận được ngay kiểu kiểu kiểu kiểu kiểu, kiểu như vậy oai oai thì ai chẳng biết đúng không đấy em mong muốn là người đó phải trả thật bạn thì có ý trả thật nhưng mà em có khi em không để bạn để trả đâu rồi, ga lăng mình ga lăng rồi, rồi ok coi như muốn chia sẻ thật sự à. đó ờ. quan điểm ờ, bạn trai bên đó còn quan điểm bạn gái tìm người yêu thế nào em thì thực ra quan điểm của em về tìm người yêu thì nó cũng đơn giản mà thực ra thì cũng không đơn giản là sao là hơi phức tạp tức là nó hơi phức tạp một tí đấy ví dụ <laughs> ừ, cần một người đàn ông nếu mà sau này làm chồng ấy thì là sẽ là người chắc chắn là yêu thương mình và biết lo quan tâm chăm sóc cho gia đình mình là một người đàn ông có trách nhiệm có lòng tốt à, một người đàn ông cao thượng không tính toán so đo những à. cái nhỏ nhặn à. ví dụ như bắt phở là em nghĩ là cũng hơi có vấn đề một tí chưa chắc vâng. là anh anh bắt em phải trả thế là em cũng kiểu là em không thích người đàn ông mà kiểu tính toán ấy. còn nếu mà về mặt ờ, công việc thì em cũng muốn một người là có khả năng kiếm tiền xác định có một công việc để mà lo cho gia đình lo cho tương lai sau này và một người cũng phải biết nghĩ chứ không kiểu ăn chơi lêu lỏng ba bủng rồi hút thuốc em cũng không thích cả nước trà nữa luôn ừ có thuốc thuốc không em ờ, thuốc hút rất ít chè rượu chè có không? chè không uống rượu thì uh, nói chung là sinh hoạt nó cũng điều độ nhưng mà không nhiều rồi ok đó là ý kiến của uh, hai bạn rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi rồi à, em đi với ai tới đây hả kỳ chị ơi hôm nay thì em uh, bay vào đây một mình thôi ạ ừ rồi thế chị đại diện người thân em nhé dạ vâng, <laughs> vâng. thế còn gì thế bằng anh trai đi với ai em đi một mình rồi anh sẽ là bên đàn trai mỗi người sẽ bảo vệ quan điểm của mình nghe Đấy. nói uh, bên đàn trai nhà anh uh, đưa con gái nhà tôi đi ăn mà đòi tính toán bắt phở hả anh cái đó là quan điểm <laughs> quan điểm như thế nào nè thử xem cô ấy có thật lòng sống chung với mình cả cuộc đời hay không chúng tôi bảo vệ cái số tiền đó để bảo vệ cho tương lai của con cái chúng tôi chứ không phải bảo vệ cho một bát phở hay là cô gái ấy cái sự mà sống chung cả đời chia sẻ kinh tế nó không có quy định qua cái bát phở ok trong thời gian đầu tiên tìm hiểu yêu nhau thì tất nhiên con trai phải đóng vai trò hết sức là yêu thương và chiều chuộng phụ nữ đó là điều đương nhiên chừng nào cả hai xác định ok chúng ta sẽ tới với nhau yêu chúng thương ta... là yêu thương nhưng bát phở là bát phở <laughs> khi nào chúng ta quyết định tới với nhau thì lúc đó ok ngồi xuống kinh tế em làm thì anh làm vậy thì chia thì... sẻ giờ anh nghĩ sao đi ăn với bạn gái vẫn ghệ quá ok dạ ba, bao nhiêu bác bác bác bưng ra rồi thôi rồi em trả hai bác em trả một bác nhá như thế là chúng ta sống giả vờ chúng ta phải sống thật với bản chất sống của thật mình không chịch với lòng nếu lúc đầu ơi để em trả để em trả nhưng về đó khi mà lấy nhau rồi thì thôi em trả đi anh không trả lúc đó mới là đau thà lúc đầu lộ nguyên hình lộ nguyên hình lộ nguyên hình <laughs> cho người ta biết bản chất của mình sau đó người ta biết rồi người ta càng yêu thương hơn còn hơn lúc đầu thôi để anh trả cho anh ghét nhất mấy người đàn ông đó nha Đúng bây giờ là đầu tiên là ôi trả hết trả hết sau đó về cưới nhau rồi rồi trời ơi ki bo còn hơn cái gì nữa sống nói về chân thành chân thành là chỗ đó trời rồi ơi sao? thì về đưa tiền hết cho vợ vợ làm trả là chuyện bình thường đưa tiền cho vợ cho ý kiến với em để anh đàn trai làm việc khoan từ từ để anh làm việc với bà mối xong đó có những người đàn ông ừ. chưa bao giờ đưa tiền cho vợ ha có thể hỏi vợ cần cái gì đưa tiền mua thậm chí là làm lương 10 triệu đưa vợ có hai ba triệu lo toàn bộ ăn uống trong gia đình cơm áo gạo tiền 7 triệu người đàn ông có thể sử dụng có những người đàn ông như thế cũng có nhiều người đàn ông là đưa tiền hết cho vợ có thí dụ như anh không anh cũng có giữ lời hết Ồ à, à là anh có quỷ đen hả? Trời ơi, cho nói trên sóng anh có quỷ đen không anh Linh? Quỷ đen quỹ đó không phải quỹ đen à. quỷ đó công khai quỹ công khai à nhưng mà mình phải giữ lời riêng một quỹ cho mình hai phần trăm ba mươi phần trăm gì đó để mình ngoại giao để lo công việc này kia nhưng mình nói tóm lại là bản chất có thể lộ ngay từ đầu để cho đối phương hiểu nhưng mà khi lộ ra như vậy tại sao không nghĩ lại ngược một cái điều là cô gái sẽ bỏ chạy thì sao ví dụ bản thân em hoặc kỳ đây là những người phụ nữ tiếp phụ nữ hết sức là hiện đại chúng tôi có thể kiếm ra tiền chúng tôi thậm chí chúng tôi có thể kiếm ra nhiều tiền nữa là đằng khác chúng tôi có thể tự lo bản thân mình mua nhà mua xe tất cả mọi thứ nhưng tại sao đi ăn và đòi hỏi anh lại trả cho em một bát phở để coi cái sự chân thành của người đàn ông đó dành cho mình như thế nào ngay từ lúc mới quen nhau còn khi lấy nhau về chia sẻ kinh tế với nhau đó là điều đương nhiên và chưa chắc kinh tế ai kiếm nhiều hơn ai cô gái đó yêu người đàn ông hay là yêu bát phở đàn ông thì yêu bằng mắt con gái thì yêu bằng tay nhưng mà thực sự mới đầu tiên mà dẫn em đi ăn vô mà ngồi ăn ba bát mà kêu em trả lời một bát là em bỏ chạy em mất tép. rồi bây giờ bây giờ anh với bà mối đã tranh cãi rồi giờ cái chuyện của em với cô ấy nè em vẫn nói là mới lần đầu tiên mà quen nhau đấy mà hẹn hò thì chắc chắn là mình là người con trai mình phải trả tiền thì đâu nhưng mà ý là cái quan điểm xuyên suốt khi yêu nhau vài năm hoặc khi ở với nhau chẳng hạn ừ. thì là cái chia sẻ về tài chính là điều nên chân thành về tài chính nó chỉ là một trong nhiều khía cạnh thể sự, sự, sự chân thành thôi chân thành bằng cách người ta không bao giờ tặng nhau con cá cả người ta tặng nhau cái cần câu chân thành bằng cái giúp đỡ công việc này cách làm thế nào để tự mua được bát phở giúp đỡ nhau những cái ý Chứ không phải tặng trực tiếp vật chất thì hiểu nó là quá tầm thường rồi em sẽ đối diện với cô gái ấy đúng em muốn tìm một mẫu người như thế nào mỗi người ăn phở trả tiền đúng không đầu tiên là em thích mọi người bây giờ rất là chân thành rồi không chân thành là làm phí thời gian của nhau lắm em nói như thế thôi nhưng cái trong em tốt hơn như thế nhưng mà em em giảm cái hình ảnh cá nhân đi rồi để cho càng gặp nhau thì càng tiếp xúc thì càng quý đấy rồi, gì nữa cái thứ hai là người hướng ngoại phụ nữ quan điểm hiện đại Đấy, mà hiện đại thì nó lại còn tranh cãi hơi nhiều đấy bởi vì như bạn ấy nghĩ bạn hiện đại nhưng mà em nghĩ như em mới là hiện đại đấy nó khó nhưng mà thôi làm được thì mới, mới nó mới gọi là giỏi đúng rồi chuẩn luôn thôi bây giờ mình mở tàu ra để cho hai người có thể ờ, gặp nhau à, có yêu cầu gì ngoại hình không ngoại hình em nghe cái giọng em thấy là ok rồi ok rồi đúng không ok rồi nói chung là đủ cái tầm để mà hôn được là được khoảng mét năm năm trở lên đấu trên dưới 50 cân dưới 50 cân được thì tốt trên bốn năm cân Đấy, khoảng không đủ tầm hôn thì bắt ghế lên ờ ừ, thì nó vất vả các bạn đi thôi chúng ta kéo rào đi không gian này là của tụi em đó bắt đầu câu chuyện là của tụi em tụi em uh, cho tụi em 5 phút 10 phút đi anh không Trước đáng lẽ có hai phút nhưng mà từ hà nội vô thêm 3 phút đó rồi. câu chuyện anh nói chơi nha về tình yêu nha à, thì anh có hai phút rưỡi rồi, rồi. đúng là oh, em okay. là ok dân kinh doanh phải chuẩn chuẩn nha thời gian bắt đầu trong phật giáo đấy thì nó có câu thế này này gặp nhau đâu phải tình cờ mà vô lượng kiếp trực chờ chữ duyên đấy thì mình gặp nhau là một cái duyên rồi anh muốn hỏi em là quan điểm của em về tình yêu Thật ra thì em nghĩ là nếu mà một khi hai người đã yêu nhau ấy thì ờ, chắc chắn là phải có sự ờ, thông cảm, đồng cảm với nhau và chia sẻ cùng với nhau. Mình đặt vào vị trí của nhau đúng không? Vâng, đúng ờ, rồi. Đấy khó lắm. Nhưng mà dạ, cố gắng khó rồi. thì mình phải đi tìm chứ anh. Con người sinh ra thì cũng không ai hoàn hảo được nên là khi yêu nhau thì không nên xét nét quá kỹ cái vấn đề nó không không nhỏ nhặt quan trọng không? nhỏ nhặt ừ. mà mình sẽ bỏ qua cho nhau và mình giúp cho nhau tốt hơn và cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc anh, anh còn thắc mắc gì không vâng. anh quan trọng nhất ở người phụ nữ mà anh yêu ấy là anh yêu quý người ta nhất và kỳ vọng nhất ở người phụ nữ của anh là điều gì anh kỳ vọng nhất là sự chân thành và phải và biết đối nhân xử thế một người người ta hay sai lầm ở tình yêu đấy là người ta chỉ biết là cái cách người yêu mình đối xử với mình đó là trời là bể anh uh, thích một người phụ nữ là hướng nội hay là hướng, hướng ngoại? ngoại anh thích người hướng ngoại và thích người rất đặc biệt là rất thích người kinh doanh tự kinh doanh sau này ví dụ như em với anh mà tìm hiểu nhau ấy thì một tuần anh sẽ dành thời gian cho em bao nhiêu ngày có đưa em đi ăn phở mà không được, tính cái kia không được một ngày một tuần khả năng anh dành được một ngày nhưng mà em ăn được bốn bát thật à bốn bát liền luôn Em bảo là em ăn hai bát nhưng là do anh hiểu lầm, anh nghĩ là bốn bát nhưng mà tôi à, không sao. Hai mì hoặc hoặc là hai phở. Dạ vâng. Bữa bình thường. Phở nhưng Hà mà đối với con gái là ăn nhiều. Phở Hà Nội mà phở Lý Quốc Sư khoảng 35 nghìn tô. nhưng là cái ý anh làm được. Tính toán nhanh lắm. Thì anh nói chuyện với em anh hay, hay nói đến thế giới quan rồi thì phương pháp luận rồi thì tư duy rồi thì các thứ em có thấy nó, nó kỳ kỳ không? Em thấy không nên quá nói sâu về vấn đề đấy vì Không, có nghĩa là không nói sâu. Vâng. Anh, thì những câu chuyện bình thường như thế này nhưng đôi khi anh bị hay dùng những cái từ như thế em thấy con cái đấy em bình thường hơi xa với thực tế không hay là nó bình không, thường cái đấy em ờ, bình thường em không có dạ. vấn đề gì hẳn là em thầy thần tượng thầy lê thẩm dương hả có thần tượng em không? quá cuồng luôn à lê thẩm dương đúng không hệ giá trị cá nhân rồi vậy đúng không em thích à, thích ở cái điểm gì đây ừ <laughs> một tuần thì có thể anh anh dành được khoảng một ngày một ngày em thấy à. là hơi ít ạ một tuần một ngày còn ít nữa vâng em đi làm từ thứ hai, từ thứ hai đến thứ bảy đúng không? Em đi làm từ thứ hai đến thứ bảy nhưng mà đến em có thể xin phép ra ngoài để hẹn hò cùng anh. Yêu nhau mà một tuần mới gặp nhau một một lần thì buồn lắm. À không, yêu nhau thì khác. Nhưng bây giờ là mình trong giai đoạn kể cả hẹn hò. hò. Thì là theo em là tần suất là mấy lần một tuần thì nó hợp lý? Em nghĩ là một tuần phải ba lần. Ba lần. ba hai là sáu nhưng cái gì mà lên hai thành sáu Tính, nổi. tính phở đây chị. À tính <laughs> trời ơi là trời tôi khổ quá tình yêu bắt phở này thế thì bây giờ em muốn ba đúng không anh muốn một thì cộng vào chia ra đấy ờ, là khoảng là, hai lần một ngày cộng ba cộng một mười ngoặc đó ok hai. lần một ngày cũng được tần suất đấy là hợp lý đấy quan điểm ai thích con trai thích con gái nói luôn em thích con gái ạ ai em thích cả con trai nhưng mà em sẽ để được con gái đầu tiên đứa con trai em để thứ hai em, em sẽ để được ừ, ờ, giới tính của con em sẽ chọn được à? em không chọn được nhưng mà em mong muốn là như thế anh có một cách này cái khi mà à? mình uh, lúc mình quan hệ quan hệ để cho tiếp tiếp lúc, vợ chồng quan hệ đầu mình mà cứ nghĩ về con gái hoặc nghĩ về con trai đấy tất nhiên những phương pháp khoa học thì mình sẽ áp dụng rồi đúng không thế nhưng mà mình cứ nghĩ mà ta muốn để con gái thì khả năng để con gái nhiều lắm anh cũng thích con gái em thích con, con gái à? vì em thích, thích con gái thì sao thì là lúc lấy lúc, không? lúc cao trào đó mình nghĩ về con gái là là em, em đúng ý anh ấy là như thế đấy nghe nói anh rút kinh nghiệm là sao sao cái, cái, cái, cái tư tưởng của mình hay nghĩ về một một là sao là bắt đầu sao mình giờ thí dụ muốn thí dụ muốn con trai này thì sao à cái tinh thần là kiểu như là mình cứ hay nghĩ về một cái gì đó nghĩ lúc nào nghĩ thỉnh thoảng mình lại nghĩ tối trước khi đi ngủ hoặc là khi hai vợ chồng gần gũi hoặc là khi thích, thích thì mình nghĩ thôi đấy hay nghĩ về con trai hoặc hay nghĩ về con gái anh nghĩ hết rồi đó mà không có đó anh nghĩ hết rồi đó mà không có đó anh khóc ngậm trong này trường hợp ngoại lệ Rồi Bây giờ anh thích cái vụ này nè, Cho tụi em thêm 2 phút tranh luận về cái ba tô phở đó Em hỏi anh tại sao anh đi hẹn hò với em Bây giờ em ăn hai tô phở, anh ăn một tô phở Xong anh bảo là anh chỉ thanh toán tiền hai tô phở và một tô phở anh không thanh toán Ngược lại vì sao anh phải trả cho em ờ, Đúng ra đấy Anh chỉ trả cái bát giữa rồi đấy cái hai mắt là cái ga lăng rồi thế em hỏi anh bây giờ nhá anh anh với em mới quen đúng không đúng đã mà. tạo ra ấn tượng gì chưa sao dạ. ghi nhau được cái gì chưa anh ơi nếu không có cái ấn tượng tại sao anh lại hẹn hò em đi chơi và sao em lại đi với anh nếu mà không có tình cảm không có ấn tượng với nhau thì em đi ăn phở với anh làm gì em đi ăn phở với người mà em có ấn tượng chứ cả anh cũng thế mà đấy là em hơi duy tâm còn anh anh duy vật đấy mình đi chơi với nhau mình phải có tình cảm còn em là có tình cảm xong mình mới đi chơi với nhau đúng không Có điều anh khác à thế à ờ, bây giờ em phải cho anh một lý do để anh ga lăng với em để anh trả em toàn bộ chi phí Thế bây giờ anh đặt tình huống mình là một cô gái như em Rồi Đi ăn với anh kể cả hẹn hò lần đầu tiên đi Rồi Bây giờ gọi có ba bát phở thôi Có cái cho lại em ăn nhiều hơn anh đi <laughs> Đúng không? Ok Thì cái thể trạng của em tốt Em đói thì em ăn tốt Còn anh ăn một bát là chuyện của anh Anh chỉ phù hợp như thế thôi Nhưng mà em thấy chả có cái cớ gì mà anh lại chỉ trả tiền hai bát phở còn là một bát phở phở là à, là là em trả tiền thế em sao thế sao anh không bảo là anh chỉ trả tiền một bát phở thôi còn hai bát phở đấy em ăn là em trả đi các anh anh cần gì anh phải trả cho em một bát phở làm gì cái thứ nhất là anh chưa từng nói là anh sẽ trả hai bát phở bắt em trả một bát ví dụ nhá đi ăn phở với nhau đúng không em ăn hai bát anh ăn một bát là ba anh có thể trả tiền hai bát nhưng một bát kia em phải trả tại sao em đi làm rồi không mấy lần đầu tiên đấy thì không ai để em như thế cả tóm lại là lần đầu tiên lần đầu tiên gặp thì ba bát phở ví dụ em ăn hai bát để anh ăn một bát đấy thì ai là người trả tiền hay là anh chia sẽ trả hay tất. như nào anh sẽ trả tất okay. nhưng mà nếu như em mà có tinh thần đóng góp đấy anh có thể nhận hoặc không lần đầu tiên em sẽ không bao giờ anh, đóng góp anh chưa nói gì anh chưa nói anh có nhận nhận hay không nhưng anh nói như này này anh không yêu cầu em phải trả nhưng mà anh nói anh tôn trọng những người phụ nữ mà khi đã làm ra tiền rồi đấy họ có ý thức chia sẻ tài chính với người con trai nhưng mà anh có biết là nếu mà khi anh em nhá ví dụ em đứng lên em muốn chia sẻ nếu mà anh cho đi anh nhá. anh là một người đàn ông cao thượng đúng không anh cho đi thì anh sẽ nhận được nhận lại thì sao em không cho đi trước đi không. Thì sao em không cho đi trước đi không trời ơi anh có hiểu về phụ nữ không em hỏi anh là anh ờ, yêu hai mối tình rồi đúng không người ta chia tay anh đúng không không không vô lý à anh như thế này là anh chia tay người ta đúng không được không quan tâm vấn đề ai chia tay ai nhá hai bên chia tay nhau hai bên không thấy hợp thì à. chia tay nhau yeah. Dạ. tuy nhiên thì em thấy nó rất là buồn cười buồn cười buồn cười đối với em nghĩ buồn cười thôi rất là buồn cười nếu em còn cơ hội em sao như này em sẽ chia sẻ với anh nhá em chia sẻ với anh rồi tư bản nhưng mà anh đang ở Việt Nam ờ đang ở Việt Nam và cái văn hóa của Việt Nam nó đang quy chụp cái đời sống của tất thế cả nhưng mà nếu mà ai cũng nếu mà anh vâng, muốn lấy gái vâng, Việt vâng, Nam anh muốn lấy gái Việt Nam thì anh hãy trả hết tiền ba bát phở còn nếu mà anh muốn lấy gái Mỹ, gái Canada, gái Úc anh sang bên kia sống và anh chẳng tìm một bát phở người ta trả anh hai tiền hai hai bát phở người ta ăn không anh nhưng mà anh hẹn hò thì anh phải thể hiện cái sự cao thượng của mình trước anh phải cho đi trước anh phải thể hiện sự quan tâm anh thể hiện anh ga lăng anh đang nói anh, anh cao thượng trả tiền hẹn hò đâu thì người ta mới mới có cái tình cảm dần dần về sau với anh và người ta sẽ bắt đầu là người ta chia sẻ cái phần tài chính với anh nói em bắt anh trả tiền hết tiền bác phở tiền bác phở có thể tranh cãi hoài không hết đúng không dạ. em chưa nói là bắt bạn ấy trả em nói là nếu như bạn ấy có ý thức mà chia sẻ tài chính về sau ấy à. thì em rất là tôn trọng rồi rồi rồi bây giờ mình quyết định đi đến cái chuyện bấm nút nha cho dù cãi nhau cho dù nói chuyện vui gì đó nhưng bây giờ chúng ta nhắm mắt lại kiểm tra lại xem cái người đối diện có phải là một nửa yêu thương của mình hay không hay chỉ là tô phở em hỏi anh lần cuối là thế anh sẽ trả tiền ba bát phở đấy ờ, đến khi nào thì anh lại đòi hỏi người khác phải trả anh tiền không đòi à không quan điểm của anh là không đòi tức là quan điểm của anh là nếu như mà khi mà mình tiếp xúc với nhau lâu đấy em thấy anh thấy là mình lệch quan điểm quá thì anh sẽ tự chia sẻ với em và anh tự nghĩ là mình nên nên nên nên dừng lại đấy chứ không con trai mặt mũi đâu bảo mai em trả tiền cho anh một bát hay là mai em trả tiền cho anh nhé rồi anh nói như thế thôi nhưng mà anh hơi bị men đấy nhưng mà đấy mới là men thì em đang nghĩ là hơi uh... thôi rồi em sẽ dành thời gian để tìm hiểu anh sau này nếu rồi. như có dịp nếu mà các bạn không cảm thấy phù hợp thì không bấm nút cũng chẳng sao cả có thể mình người này mình không phù hợp nhưng ở sóng truyền hình ngoài kia hàng triệu chàng trai hàng triệu cô gái chờ đợi chúng ta thì sao và họ sẵn sàng trả phở hoặc là chia sẻ bát phở cùng nhau rồi bây giờ 3 2 1 Hết thời gian em, em... Hết thời gian rồi Em có bấm không? Nếu như mà không bấm thì có được xin số điện thoại không anh? Được Rồi đây Cảm ơn các bạn Đây quà của em